Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 10 tháng 6 năm 2021, tức ngày 1 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Sửu hôm nay là Đinh Mùi, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Dưới sự nâng đỡ của tam hợp, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với sự sáng tạo và thông minh của mình, bản mệnh có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc và tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy đừng chần chừ, do dự mà hãy nhanh chóng nắm bắt. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn hoặc lớn hoặc nhỏ nhưng đều không thể bỏ qua. Hai người cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên giấu trong lòng tạo thành khúc mắc. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Kỳ kiến báo hiệu một ngày đầy bất ổn đối với người tuổi sửu. Có thể bạn sẽ phải đối diện với những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa anh em, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Điều này ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn không nhiều thì ít, những lúc đứng giữa tranh chấp như thế này, điều bạn cần làm là giữ vững chính kiến của mình, không bị những lời nói ngà, nói nghiêng tác động. Hãy đủ vững vàng để phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai. Thổ khắc mộc, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người ta. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Chính quan chiếu mệnh, hôm nay là một ngày khởi đầu tuần may mắn đối với người tuổi dần. Bạn có thể đạt được những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, nhất là với những ai theo đuổi con đường công danh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đũa, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người, từ lãnh đạo cho tới đồng nghiệp xung quanh. Đây là bàn đạp để bạn có thể tiến những bước xa hơn nữa trong tương lai. Hôm nay trực nguy là ngày không thích hợp để thực hiện các công to việc lớn, vì vậy, nếu có ý định làm việc lớn gì, bản mệnh tốt nhất nên tạm thời lùi lại và chọn một ngày khác thích hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. Tuy nhiên, bạn cũng không nên mang đến cho con cái quá nhiều áp lực như vậy. Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nếu cứ cứng nhắc, một mực giữ ý kiến của mình thì mâu thuẫn chẳng thể giải quyết, bạn cần phải mở lòng và sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói. Bói tử vi online 12 con giáp cho biết hôm nay thiên quan cho thấy sự nghiệp của bạn cũng chẳng mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Hãy tránh xa những kẻ chủ động tiếp cận hoặc thường xuyên nịnh bợ mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cơ hội để hạ bệ bạn giờ tốt trong ngày 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Thìn, Hợi. 5. Tử vi tuổi Thìn. Do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Thìn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi khiến người khác nghĩ sai về bạn. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất cũng hãy giữ bình tĩnh hết sức để tìm cách giải quyết. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, bạn chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù trong tình huống hoặc với đối tượng giao tiếp nào đi chăng nữa. Hãy cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng đen. Thủy khắc thổ cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn vương vấn với bóng hình quá khứ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ chính ấn cho thấy người tuổi tỵ có cơ hội thăng tiến tốt nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến công danh sự nghiệp. Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ nhận được sự tin tưởng của những người làm lãnh đạo. Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội trước mắt. Dù có thể bạn đã hài lòng với thực tại và không muốn nhận những trọng trách lớn lao, nhưng bạn cũng không nên để cái khác nâng tay trên những điều vốn thuộc về mình. Hỏa sinh thổ, người tuổi tỵ có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình, Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Người tuổi ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện tương hại, bản mệnh dễ đánh mất sự điềm tĩnh hàng ngày. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gỗ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân dù lớn hay nhỏ. Người tuổi ngọ cũng dễ dàng mất kiên nhẫn và quyết định gác lại những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, bởi nếu cứ bỏ dở công việc giữa chừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng ngại bắt tay vào làm. Hỏa sinh thổ, bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình. Nếu gặp khúc mắc nào trong cuộc sống, bạn thường xuyên trao đổi và xin ý kiến của mọi người. Chính vì vậy, quý nhân trong ngày hôm nay rất có thể sẽ là họ hàng của bạn đấy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 nếu là cấp trên và muốn góp ý cho người dưới, bản mệnh cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh để người nghe tổn thương. Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu thay đổi góc độ quan sát vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, hợi, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Thổ sinh kim, người tuổi thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác dưới nhờ có cách nói chuyện hài hước và dễ mến. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ, biết đâu bạn sẽ tìm ra được người ấy. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình lâm vào bước đường xa ngã, gây tổn thương cho tất cả mọi người xung quanh. Thương quan cho thấy bản mệnh sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc biến động trong công việc vào ngày hôm nay. Hãy chú ý khi giao tiếp với những người có quyền cao chức trọng, đừng ăn nói quá bỗ bã kẻo bạn sẽ vô ý làm phật lòng người khác. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu với kinh nghiệm phong phú dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người. Dưới sự giúp đỡ của tam hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều tuổi dậu cũng cần phải chú ý đến tính cách hiếu thắng của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy tính trước sau kỹ càng, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá khả năng chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân. Thổ sinh kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn, nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất Sửu tuất tương hình khiến người tuổi tuất nói năng quá mức thẳng thắn, chính vì vậy mà bạn có thể sẽ phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều, cho dù mục đích của bạn có là tốt đi chăng nữa. Hãy chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình, trong công việc, nếu gặp phải trở ngại, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh, bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người kém cỏi. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp tài thần, có như vậy thì mọi việc sẽ được tiến triển thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, thân, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Chính quan trợ mệnh, người tuổi hợi sẽ đạt được kết quả lý tưởng nếu tham gia vào các kỳ thi cử hoặc các cuộc tuyển chọn. Chỉ cần nắm vững kiến thức và tin tưởng vào bản thân thì chẳng có thử thách nào bạn không thể vượt qua. Tuy nhiên, người giữ quyền cao chức trọng nên cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người, đừng cho rằng mình là người lãnh đạo thì không cần phải học hỏi người khác. Chỉ khi mở rộng tư duy, bạn mới tiến xa hơn nữa.